nhớ thật là nhớ nhớ biết bao thời thơ ngây nhớ những khi buồn vu vơ nghe tiếng ve thổn thức tâm hồn khi hè về phượng hồng thắm tươi sao bây giờ lòng nghe chơi vơi nhớ thật là nhớ nhớ lắm thôi mùa thi qua nhớ phút giây ơi tiếc thương một thời nhớ mỗi khi tan trường tà áo tung bay chẳng trên con đường và nhớ những lúc buồn vui bạn đến bên tôi sớt chia cho muộn phiền tan theo khói mây tuổi học trò ký ức còn đây ơn cô thầy khắc ghi mãi thôi à, những tháng năm học trò còn mãi trong tim sẽ không phải nhòa dù biết đến lúc rời xa bạn hỡi không quên lúc xưa ta chung trường chung bao ước mơ nhưng bây giờ mỗi đứa mỗi nơi mong sau này ta luôn sát vai nhớ thật là nhớ nhớ lắm thôi mùa thi qua nhớ phút giây ngày chia tay sao mắt cay không nói nên lời xa bạn bè lòng hoài vẫn vương nay đâu rồi hà ơi tiếc thương một thương bạn đến bên tôi sớm chia cho muộn phiền tan theo khói mây tuổi học trò ký ức còn đây ơn cô thầy khắc ghi mãi thôi à, những tháng năm học trò còn mãi trong tim sẽ không phải nhòa dù biết đến lúc rời xa bạn hỡi không quên lúc xưa ta chung trường chung bao ước mơ nhưng bây giờ mỗi đứa mỗi nơi mong sau này ta luôn sát vai bạn ơi nhớ mỗi khi tan trường tà áo tung bay trắng trên con đường và nhớ những lúc buồn vui bạn đến bên tôi sớt chia cho muộn phiền tan theo khói mây tuổi học trò ký ức còn đây ơn cô thầy khắc ghi mãi thôi những tháng năm học trò còn mãi trong tim sẽ không phải nhòa dù biết đến lúc rời xa bạn hỡi không quên lúc xưa ta chung trường chung bao ước mơ nhưng bây giờ mỗi đứa mỗi nơi mong sau này ta luôn sát vai bạn ơi